À, xin giới thiệu với các bạn là đây là à, nguyên nguyên thùng một cái bộ tời 12V à, 4500W à, à, mình khui ra cho các bạn xem thì à, bình thường trên thị trường người ta bán ấy là nó như vậy nó không có nhiều phụ kiện nhưng bên mình thì sẽ có thêm phụ kiện thì trước tiên là mình sẽ nói những cái phần thêm đây là cái bộ à, công tắc điều khiển à, tay bộ này là bộ 12V 500 cho nên nó sẽ có điều khiển từ xa đây là bộ cáp bộ cáp điện này bao gồm à, dây điện à, sang ắc à, quy sang động cơ đấy à, nó có một quyển sách hướng dẫn này à đây là bên trong của nó đây là một bộ tời này tời động cơ điện này một bộ mạch à, và remote điều khiển từ xa tí nữa mình sẽ quay video và cách đấu nối cho các bạn xem à, thêm à, một cái à, cái cái móc này là móc vào, vào cái bộ cáp này này Đấy, bộ này là cái bộ à, dẫn hướng dây cáp này Đấy, và ốc vít một gói ốc vít đây đây là một gói ốc vít này và một cái bộ đế này đấy cái đế này đây bộ chân đế này rất là dày để bắt máy này thì à, bên mình bán hàng thì sẽ ừ, cho kèm theo hoặc là tính thêm tiền cũng được theo à, một cái cắt à, dây cáp mềm này để Ờ, móc cáp ờ, các cái vật vật kéo lên này và một cái pa lăng này cái pa lăng này thì những cái shop người ta bán là người ta bỏ cái này đi cho giá thành nó giảm đi này cái pa lăng này thì ờ, có tác dụng nó tăng tải nên khi mà các bạn là muốn kéo một cái đồ vật mà nó gấp hai lần cái cái sức kéo của cái máy ấy, thì các bạn có thể dùng cái này móc lên dùng cái móc của của tời là cái móc cố định đây các bạn móc lên trên trần và các bạn à, móc cái này võng cáp này cái này là về pha lăng này các bạn quàng cáp qua cái sợi này và các bạn thả móc xuống thì lúc đấy à, lực tăng lực kéo nó sẽ tăng gấp đôi đấy thì cái này là bên mình bán nó sẽ có thêm cái này còn các bạn mua ở những nơi khác hoặc là một số người ta bán thì người ta giảm cái này đi cho nó rẻ thì cái đấy mình không biết thì các bạn lưu ý và sau đây là mình sẽ lắp ráp cho các bạn à, xem cách à, lắp đặt đây là cái phần à, cáp điều khiển tay này cái này nó dễ lắp đặt thôi các bạn ạ cái này là cái chặt đây là cái cáp này còn đây là cái bộ mạch điều khiển từ xa những cái tời à, từ 4.000 trở lên là nó có điều khiển từ xa các bạn nhé đây cái phần này là cắm vào cái cáp này rất là dễ thôi sau khi cắm ấy thì à, nó có cái ren vặn này để cho các bạn à, chống bị tuột này chống tuột à, rắc này. rất là xịn sò thì à, các bạn xem là lưu ý thì ở trên này nó đánh dấu này cái chữ B cộng và B trừ là vào ác quy đây còn chữ M cộng M trừ là vào động cơ còn nó motor đấy thì các bạn à, chân đỏ thì các bạn nối vào à, màu đỏ của động cơ chân đen thì các bạn nối vào cái màu đen của động cơ đây là bộ rắc được trang bị đi kèm này đấy cái bộ dây dài này là dây vào ác quy này còn bộ dây ngắn này là dây vào điều khiển này thì à, các bạn lưu ý à, à, cái màu điều khiển thì các bạn phải đấu đúng dương âm nếu các bạn đấu sai cái màu và điều khiển và ác quy là nó sẽ cháy bộ điều khiển này thế còn cái màu mà vào motor này ấy, thì các bạn đấu sai ấy, thì khi các bạn điều khiển nó sẽ bị ngược thôi chứ nó không ảnh hưởng gì cả thì các bạn lưu ý nhất là cái phần vá quy ấy, là các bạn phải đấu cho nó chuẩn đây à, xong là mình đấu tạm như vậy nhé đây là cái này nó có cái nút để bật lên để bấm này đấy là ra cáp này vào cáp này cái à, bấm cáp à, bằng à, điều khiển từ xa này nó có một cái độ trễ khi các bạn dừng lại rồi thì cái quấn cáp nó vẫn quấn đi một chút nữa nó không dứt như cái thằng tay cầm điều khiển này tay điều khiển này. tay này các bạn bấm đến đâu là nó sẽ dừng lại ở đấy luôn đấy các bạn bấm là nó dừng luôn này. thì cái độ chuẩn của cái điều khiển tay này chuẩn hơn so với cái nó không có độ trễ thế còn cái điều khiển từ xa nó có cái độ trễ đây các bạn bấm xong các bạn bỏ ra thì một lúc nó mới dừng lại nhưng nó nó ngắn thôi không nhiều đấy nó chỉ trong một giây thôi thằng này bấm lên thế này còn thằng điều khiển tay là nó chuẩn luôn bấm là dừng bấm là dừng đấy thì cách đấu lối rất là đơn giản nên các bạn cần lưu ý cái phần dây dương âm này thôi đây là các cái phần là à, chụp bọc đầu cực đấy, bọc những cái đầu cực ác quy và đầu cực trên motor này thì nó có à, bằng này cái này đấy, trong cái bộ này của nó đây là à, có 6 cái các bạn nhé 6 cái này là bốn cái ở trên ờ, điều khiển là hai cái là trên động cơ đấy thì các bạn ờ, xem ờ, đây là cách đấu lối nó như vậy thì các bạn lưu ý nhé đấy là tổng bộ những phụ kiện của nó À, mọi chi tiết đặt hàng xin liên hệ 0983 818 955 cảm ơn các bạn đã theo dõi video của mình chúc các bạn một ngày à, có nhiều niềm vui mới và à, hy vọng cái video này có thể giúp ích gì đó cho các bạn